Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của Vũ đài Gaming Thì nhân sự kiện sắp tới của server Real Online Đây là server season 17 nha anh em Và server tồn tại được 2 năm rồi Và việc chơi server này cũng rất là dễ dàng Khi mà anh em có thể up level đối với những người bận công việc Và cũng có thể tham gia các trận đấu PVP hoặc là am level khi là đi PVM thì để chào đón sự kiện trưởng phúc sinh hay là lễ phúc sinh của bên server nước ngoài thì server Room Online đã ra sự kiện mới và sự kiện lễ phúc sinh này sẽ được diễn ra vào ngày 15 tháng 4 năm 2022 vào lúc 20 giờ theo mỗi giờ là GM-3 và kết thúc vào ngày 1 tháng 5 năm 2022 và cũng theo mỗi giờ là GM T-3 luôn và sự kiện này sẽ có gì sự kiện này thực sự là vừa hỗ trợ người chơi mới và vừa hỗ trợ những anh em người chơi cũ tại sao mình lại nói như vậy đối với những người chơi mới thì ở sự kiện này chúng ta sẽ được rất là nhiều thứ đây mình sẽ chỉnh sang tiếng Anh cho anh em anh em đợi tí đây rồi mình đang dịch sang tiếng Anh hết cho anh em thấy sự kiện này sẽ bao gồm là sẽ drop là ad phân này. đi sân đi sân ad này là sân trưởng anh anh em và nó sẽ drop toàn server luôn server nào cũng có rồi hết thứ hai là nhân ep tăng kinh nghiệm toàn bộ server tăng thêm rút nhận được khi mà anh em mở hộp à, hộp hộp này gọi là hộp brick hộp mastery ngoài ra là event này là sẽ có thêm event meme nữa nhưng mà meme này là chơi cũng cho vui thôi anh em và Discord này là sẽ tăng phần trăm drop lên nhé nếu như anh em click vào link Discord á, thì nó sẽ tăng phần trăm drop của trưởng lên ngoài ra là khi mà diễn ra sự kiện thì tất cả các vật phẩm mang trên người là sẽ không bị giảm độ bền rồi là phần thưởng cao nhất của nó là sẽ nhận được một cái bàn phím Logitech G512 carbon và bàn phím này khá là ngon rồi sau khi mình giới thiệu qua tổng quát tất cả những cái gì mà Evan này có thì làm sao để tham gia event này thì sau khi có thời gian sự kiện á, thì anh em có thể bắt đầu tham gia và sự kiện này thứ nhất là sẽ drop trứng tức anh em có thể đi săn bình thường thôi chỉ cần đi farm quả bình thường là cũng có thể drop trứng này rồi và anh em lưu ý là nên để nhập đồ là Esther S hoặc là để S hoặc là để Esther thì nó sẽ là drop ra ngoài ra thì anh em cũng có thể đi săn khỉ và khi mà diễn ra sự kiện á, thì khỉ sẽ được thay bằng là Bunny Invasion tức là sẽ đỏ cái thỏ ngọc anh em đây anh em thấy này Golden Rabbit và Golden Red sẽ được thay đổi này thay đổi tỷ lệ drop này rồi sau khi mà anh em nhập được F1 á thì mình sau nữa thì mình sẽ hướng dẫn anh em cách nhận như nào và nhận tất cả các vật phẩm này và ra làm sao thì mình sẽ nói sau tiếp tục bonus IP ở đây nhận được cái gì khi mà anh em tham gia server nâng PVP tức là server anh từ level 1 đến 1300 thì anh em sẽ được nhân kinh nghiệm rất là nhiều tùy theo mức độ level của anh em để như cấp của anh em từ 1 đến 800 thì anh em sẽ được nhân đôi kinh nghiệm này từ 800 đến 1002 sẽ nhân 1775 và từ 1002 đến 1300 thì sẽ nhân 125 nếu như anh em donate và mua VIP Platinum thì tỷ lệ nhân của anh em sẽ được cộng thêm 0,5 nữa rất là ngon đây là bảng tỷ lệ anh em cũng có thể xem được mình sẽ không nói nhiều nữa ngoài ra thì bonus rút rút là gì rút là vật phẩm để anh em có thể mua được tất cả các vũ khí trong game cũng như là quân đồ thần và rút này sẽ bây giờ sẽ được tăng 25% ở server thường và 50% ở server VIP tức là bình thường anh em sẽ nhận được là 2.000 đúng không bây giờ là sẽ nhận lên được là 2.500 chẳng hạn còn 50% là sẽ lên 3.000 rút anh em cay sẽ nhanh hơn này tiếp tục sẽ giảm thì cái này là sẽ giảm khi mà mua ở chợ đó tùm lum tà lá thôi cái này mình sẽ không nói rõ nữa rồi trên đây là bom nước ep cho người chơi mới và để nhắc kẹo level nhanh hơn ngoài ra mà khi có sự kiện này á thì mình nhớ là sẽ giảm mình nhớ là sẽ giảm cái ờ, trả tiền anh em mua đồ ABA anh em đâu chưa nhỉ đây đây đây đây đây kiếm phe này lúc ăn đồ item này sẽ giảm cái giá tiền anh em xuống còn 50 trăm ví dụ anh em mua cái um, cái uh, vũ khí đi vũ khí level 400 thân rút đó, là giá là 100 ngàn rút thì bây giờ sẽ còn là 50 thôi rất là rẻ và anh em có thể cày cho mình một dàn calon dàn ấp à, phú để anh em farm đồ rồi sau khi mà anh em tìm hiểu sơ qua về cách tham gia thời gian tham gia này rồi cách nhặt trứng này đó nhặt trứng mình tổng kết lại là sẽ có hai loại để anh em nhặt nhập thứ nhất là em cứ đi trên quá bình thường và nhớ là để vào cái ô nhập đồ ấy là nhập uh, ờ, S hoặc là Esther đây S hoặc là Esther đây Esther hoặc là S anh em gõ hai cái từ này vào cho mình để cho nó tự động nhập hoặc là anh em đi săn khỉ khỉ là sẽ được thay bằng cái gọi vật mới rồi trên đó là hai cách nhận được F1 đây sau khi nhận được F1 thì anh em sẽ nhận được cái gì rồi bây giờ mình sẽ cho anh em thấy luôn đấy rồi đây là cái bảng mà anh em tôi đây nhỉ mình làm cái gì cho nó dễ dàng hơn nhỉ rồi đây là cái bảng mà anh em có thể nhận được tất cả những thứ mà mình đã tổng quát lại cho anh em dễ hiểu sau khi anh em nhập F1 thì anh em có thể drop tức là thả xuống hoặc là nhấn chuột phải cái này mình thì cũng chưa biết được là nó sẽ hoạt động như thế nào nhưng mà có hai cách là anh em có thể nhấp chuột phải và vào quả trứng một hoặc là thả xuống thì nó sẽ nhận được một hai ba bốn năm sáu vật phẩm sau đây một là ngọc ngọc thì bất kỳ có thể là cháo có thể là crest black hoặc là sụt và hoặc là có thể là 200 rút hoặc là Blood Capital Invasion cái này anh em nếu như không biết là gì thì đây mình đã có hình mô tả cho anh em hoặc anh em không phải là nhận tất cả các cái này đâu chỉ một trong những thứ này mà thôi đó đây là vẽ ừ. tham gia sự kiện à, BC hay còn gọi là Blue Capital thì cái này mình cũng chưa biết được là nó sẽ theo level hay là nó mặc định là giống như tích kẹt là level nào có thể sử dụng được cái vẽ này thứ hai là vẽ debut đây vẽ quảng trường quỷ anh em có thể cài level nhưng là cài rút dễ hơn rất là nhiều ngoài ra là blue BL cái này là sẽ được tăng 25 kinh nghiệm trong vòng 30 phút và vật phẩm hot nhất là trứng level 2 trứng cấp 2 nếu như anh em nhận được trứng cấp 2 thì nó sẽ di chuyển qua bảng trứng cấp 2 ở bảng trứng cấp 2 thì anh em sẽ nhận được là một ETOL nếu như anh em chưa biết ETOL là gì thì đây ETOL là chỉ là bùa may mắn khi mà ép bên chỗ đồ sách thuộc tính hoặc là ngọc thuộc tính tiếp tục sẽ là e TOL e TOL chính là ép đô lên cộng 10, 11, 12, 13 đấy mỗi lúc đấy anh em bùa may mắn đấy cái thứ ba chính là BOL medium ờ, BOL medium là trung bình tức là sẽ nhận được 50% kinh nghiệm trong vòng 30 phút và rút là 1000 tiếp tục anh em sẽ nhận được vật phẩm hot nhất ở trong cái trứng cấp 2 là sẽ là trứng cấp 3 trứng cấp 3 thì anh em sẽ nhận được là ETCA này là gì đây ETCA là bùa chống mất của thuộc tính có thể là đập đồ hoặc là đập ngọc thuộc tính và một bùa chống mất đồ bình thường đây mình cũng ghi rõ cho anh em thấy luôn và sẽ nhận được hai BLG để cái này là xui nhất mình nghĩ là đen nhất trong tất cả năm cái vật phẩm nhận được ở trường ba thì Belarus sẽ nhận được 100 phần trăm kinh nghiệm trong vòng 30 phút và thứ tư là 5 ngàn rút và năm là tiếp tục là cái nhất là trưởng cấp 4 khi anh em sử dụng trưởng cấp 4 thì sẽ nhận được bốn vật phẩm này một trong bốn vật phẩm này nha nhé có thể là nhận được hai cái mic này hai mistone này mistone này là anh em đọc đồ ảo quần của thân này lên lúc hoặc là lên 15 star hoặc là 75 dd chẳng hạn cái việc 15 star và 75 DD nó cũng khá là quan trọng trong PVM nha anh em nhiều anh em không để ý thôi ngoài ra nó cực kỳ quan trọng trong PVP khi đi uh, ờ, FPK anh em có thể nhận được 100 B này chắc mình nghĩ cái này là đến nhất 100 B thì hiện tại thì giá một giá bao nhiêu nhỉ giá 250 B là giá kim à, một bên ờ, B tầm uh, 50 50 cùng B thì tính là 100 B này thì tính là chỉ có được uh, bao nhiêu ta 100 100 nguy con rẻ nhưng mà Midstone này nó là ngon hơn mà ra anh em có thể nhận được uh, con đô thơ này đây là cái lông cấp 3 để dùng để ép cánh cấp 3 nhé nhé và cái ngon nhất là cái trứng level 5 cái này mới mới đỉnh anh em trứng level 5 thì anh em sẽ nhận được là có thể là một shell gót hao này đó warden fitter này elemental frank thì cái này là gì mình sẽ để ở dưới này shell gót hao này là sẽ nâng để dùng anh em đập lên ngừa ngừa mái nhé nhé ngừa level 700 hay 800 này hình như là 700 như vậy 700 hay 800 gì mình không nhớ rõ nữa tiếp tục là một cái lông cấp 4 để anh em ép cảnh cấp 4 này ngoài ra nhận được là elemental frank đây cái này dùng để làm anh em ép cái uh, ngọc thuộc tính á enter á, lên cái ngọc thuộc tính mới hay gọi là enter mới nhé nhé và cả cùng là golden egg đây vật phẩm này là cực kỳ hot luôn thì golden egg sẽ nhận được cái gì là bây giờ mình sẽ cùng anh em tìm hiểu đây là Golden Egg ở Golden Egg thì anh em sẽ phải ra ngoài ticket á ngoài ticket cho Discord của Epic và anh em sẽ nhận được random là một trong sáu cái này đó cái này mình cũng không biết là có bua chủ gì không được mới hay không nhưng mà nếu như không bua chủ gì thì anh em có thể nhận được một trong những vật phẩm dưới đây tùy theo số lượng trứng vàng mà anh em có được nếu như mà anh em có một trứng vàng anh em muốn đổi ngay một trứng thôi thì anh em có thể muốn đổi là à, đám đúng một trong những thứ này hoặc à, sẽ quay và anh em thấp nhất là anh em nhận được cây 50 à, viên mic này cái thứ hai là billion excel này cái này là tức là đồ mà để cuốn sẽ đầy đủ set của level 300 anh em nhưng mà bao ổ từ tròn nha anh em cái này cực kỳ ngon luôn đây một cái tay hoặc là một cái chân tùy anh em để cho anh em trụ cái này thì anh em có thể lựa chọn tay hoặc chân và lựa chọn bao ốp và cả cuối cùng là anh em có thể lựa chọn một trong những cái win 4 như này ngoài ra có thêm win 4 của hai nhân vật mà mình chưa thêm vào nhé một hộp thì anh em có thể chọn hộp ngon nhất hiện tại là hộp xuyên giáp hay là Inodep còn hai hộp lemon là có thể là Attack Success Ray 2 còn Death Ray 2 đó hai hộp đó là cực kỳ ngon nếu như anh em muốn tích anh em tích được ba cái quả trứng vàng này anh em có thể đổi một trong những thứ như này đây thì đầu tiên là anh em sẽ nhận được một combo để úp lên enter mới luôn này là bốn cục bốn cục franc này anh em này cái này là ghi bị nhầm đấy anh em à đúng ừ, cái này mình bị nhầm enter billion là cái này này còn penta billion á à đây đây đúng rồi bốn bốn cái này vào một cái này là đầy đủ một combo lên cuốn sách thuộc tỉnh mới và ngọc thuộc tỉnh mới luôn cái thứ hai là có thể nhận được hai billion sụt hai billion sụt á, thì anh em có thể đạt được là đủ bốn món thì anh em nâng cấp lên set đồ 1300 và hiện tại server mình chưa hình như là chưa có ai có đủ hết và tại cuối cùng là bluetooth cái này là bluetooth này là dùng để là ép lên ở e 4 đó khuyên ta cấp 4 nếu anh em tích được 6 cái thì anh em có thể nhận được một trong một phẩm như này nữa cái này là mang tiệt view là để ép lên đồ thân cái vũ khí anh em lên vũ khí 1200 vũ khí Maticot anh em còn blend sụt này này nhân được bốn phát là anh em lên đủ set luôn hoặc là hai lúc thuốc này thì anh em còn lên được hai cái ở bốn tùy anh em chọn một trong những cái này nếu như mà ngon nhất thì mình nghĩ là anh em chỉ có đủ sọc được thôi thì đối với uh, nếu như anh em chơi một số nhân vật mà sử dụng vũ khí một tay á, thì nên lấy là mang tích con đặc view giá nó rất là ngon chắc bạn là chắc phải tầm trăm rưỡi hai trăm tao với con đấy. không ít đâu nha còn một cái này thì anh em cúp set cái nào cũng được một trong bốn này được nhưng mà anh em không nên chọn uh, bluetooth nhé nếu đen quá thì mình là bluetooth vì bluetooth có thể anh em quay bê ra dù rằng là bê quay hơi khó nhưng mà anh em vẫn sẽ đặt được rồi đến đây là cái cách nhận cách farm cũng như là cách phần thưởng chúng ta nhận được này rồi em vẫn có cái gì nhận ra làm sao và cách nhận như thế nào thì mình cũng đã nêu cho anh em rồi và hy vọng video này giúp ích được ít nhiều cho anh em trong cái event lễ phục sinh này và anh em để lại cho mình câu hỏi ở phía dưới comment thì mình có thể giải thích cho anh em và anh em đừng để đừng quên để lại cho mình một like cũng như là một đăng ký kênh để ủng hộ mình làm video tiếp theo cho anh em bye bye và hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo